Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 8 hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta phần thực hành tiếng Việt, thuật ngữ, sách giáo khoa từ trang 64 đến trang 65. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần nhận biết đặc điểm và chức năng của thuật ngữ. Thuật ngữ là từ hoặc cụm từ cố định được sử dụng theo quy ước của một lĩnh vực chuyên môn hoặc ngành khoa học nhất định. Có nhiều trường hợp, ngay sau thuật ngữ đã được dịch ra tiếng Việt, người ta còn ghi thêm thuật ngữ gốc trong tiếng Anh, tiếng Pháp để trong hoặc đơn. Muốn hiểu nghĩa của thuật ngữ, cần tìm đến bảng tra cứu thuật ngữ đặt ở phía sau cuốn sách nếu có, hoặc đọc các từ điển chuyên ngành. Việc suy đoán nghĩa của thuật ngữ dựa vào ngữ cảnh hay ghép nối nghĩa của từng yếu tố cấu tạo rất dễ dẫn tới tình trạng hiểu sai thuật ngữ. Có những từ ngữ khi thì được dùng với tư cách là một thuật ngữ, khi lại được dùng như một từ ngữ thông thường. Ví dụ, muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit trong trường hợp này, muối là thuật ngữ chỉ một loại hợp chất hóa học. Canh còn hơi nhạt, con thêm tí muối nữa đi. Muối ở đây là một từ thông dụng, chỉ một loại gia vị trong thực phẩm. Có những thuật ngữ đôi khi được dùng như từ ngữ thông thường, ví dụ Ẩn số của phương trình này là một số thập phân. Ẩn số ở đây là một thuật ngữ toán học, có nghĩa là số chưa biết liệu con virus này có biến thể nào khác hay không vẫn còn là một ẩn số. Trong câu này, ẩn số là từ thông dụng, có nghĩa là điều chưa ai biết rõ. Vậy muốn xác định một từ ngữ có phải là thuật ngữ hay không, cần phải dựa vào ngữ cảnh mà nó xuất hiện. Bây giờ ta cùng làm câu 1. Chỉ ra thuật ngữ trong những câu sau và cho biết dựa vào đâu em xác định như vậy. A. Sam, ông chợt nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn này khi nghĩ tới những tấm bản đồ dẫn đường cho chúng ta. B. Từ hôm đó, được thúc đẩy bởi một sứ mệnh có tính chất mặc khải, ông đi sâu nghiên cứu triết học và trở thành nhà tư tưởng hàng đầu của thời trung đại. C. Con chữ trên trang sách hàm chứa văn hóa của một dân tộc, mang hồn thiêng của đất nước. D. Thời nay, với sự xuất hiện của Internet và sách điện tử, cách đọc cũng đa dạng. Đọc không chỉ là nhìn vào trang giấy và chữ in mà còn nhìn vào màn hình chiếu sáng. Chúng ta trả lời câu A thuật ngữ là ngụ ngôn, câu B thuật ngữ là từ triết học, câu C thuật ngữ là từ văn hóa và câu D thuật ngữ là từ Internet. Căn cứ, các đơn vị trên đều thuộc về một lĩnh vực một ngành cụ thể. Ngụ ngôn dùng để chỉ một thể loại văn học, triết học chỉ một ngành khoa học, văn hóa chỉ những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra, internet chỉ một lĩnh vực của công nghệ thông tin, đó là cơ sở đáng tin cậy để ta xác định các đơn vị đó là thuật ngữ. Câu 2. Hãy tra từ điển hoặc các loại tài liệu thích hợp để tìm hiểu nghĩa của các thuật ngữ đã tìm được ở bài tập 1. Ngụ ngôn, thể loại văn học, dùng văn xuôi hoặc văn vần, thường mượn chuyện loài vật để nói về việc đời nhằm dẫn đến những kết luận về đạo lý, kinh nghiệm sống. Triết học, khoa học nghiên cứu về những quy luật chung nhất của thế giới và sự nhận thức thế giới. Văn hóa, tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lịch sử. Internet, hệ thống các mạng máy tính được nối với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu như tìm đọc thông tin từ xa, truyền các tệp tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin. Cô ba trong các từ ngữ in đậm ở những cặp câu dưới đây, trường hợp nào là thuật ngữ, trường hợp nào là từ ngữ thông thường, cho biết căn cứ để xác định như vậy. A. À, cặp câu thứ nhất, câu nói ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc trong một bài hát hay bản nhạc, phần được lặp lại nhiều lần khi trình diễn gọi là điệp khúc. B. Cặp câu thứ hai, trong thời đại ngày nay, con người đã biết tận dụng các nguồn năng lượng. Đọc sách là một cách nạp năng lượng cho sự sống tinh thần. C. Cặp câu thứ ba chó biết không, tấm bản đồ của ông lúc ấy thực sự bế tắc. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học. Trên đó các đối tượng địa lý được thể hiện bằng các ký hiệu bản đồ. Ở đây ta xác định như sau. Những từ in đậm trong các câu sau là thuật ngữ. Trong một bài hát hay bản nhạc, phần được lặp lại nhiều lần khi trình diễn gọi là điệp khúc, đây là thuật ngữ. Trong thời đại ngày nay, con người đã biết tận dụng các nguồn năng lượng. Năng lượng này là thuật ngữ. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học. Trên đó các đối tượng địa lý được thể hiện bằng các ký hiệu bản đồ. Thì bản đồ này là thuật ngữ. Sở dĩ ta xác định được như vậy là dựa vào các câu có sử dụng những từ đó. Đó là những câu có tính chất định nghĩa thuộc về một lĩnh vực nhất định. Trong câu, các từ điệp khúc, năng lượng, bản đồ chỉ có một nghĩa thuộc về chuyên môn. B. Những từ in đậm cho các câu sau là từ ngữ thông thường. Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Đọc sách là một cách nạp năng lượng cho sự sống tinh thần.